sẽ cứu chỉ nhớ tự cả say lo cứ thâu chờ suy ya ya ta đau lo ua mua cả lần ra cứu nhớ sợ xia in du sẽ nụ na yêu chỉ rằng ta ليا تلاه Sayo ma, sayo kwa, como yo la La chapa ka, dalwa nya, kashielu ku yên pau te ku na jong chi pi có ku ga xia mà cho ka mun cho tu wa ka nhà mun cho lua nhớ lúa lúa rau rau nơi ka cha ka lu xe li ya lu thia lu ca trong hoa sau khứ na mơ muốn cho luôn nhớ giờ đây lên cho cũ cờ cá bao tiền chùa mua cũ thia li u tao ca Cita indah Mu selalu sia selalu je indah Sanum na esakelu Ku ya ya tershe Lagu ya cinya citia kau lu chia li hia lo thiết ra lu còn xiao qua xiao khứ nơi mơ muốn đã lo nhớ ra đây li đâu cũ cả cả bao tiền cho mỗi cũ thiên lý u tao cao si tu sia Kan siwa tali khwa ka nya Sai ka lu ho pia to ya ton de Chua ya lu lu ka Chua lo wa ka mua lu shua doa Chỉ cứu những doa chỉ tia cho có lu xia li hia lo thế xa lu có Sao qua sao cứ nơi mong Muốn đã lo nhớ ra đây li đó cũ Có có bao tiền chúa mua cũ thiên li ưu tao có